ngu của mẹ okay, em đi anh em chúng mình trở lại với chế độ dạ đi ra to video phúc đi rồi, ui rồi okay. Okay, ok, okay chào mừng em gặp lại với chơi của Jun à, Hôm nay mình sẽ review ờ, pack của fan tiếp Yeah Hôm nay chúng ta có tận ba cái pack Chắc video dài 30 phút à, Một cái pack 10 phút Thì tính là vào trận mình sẽ cái pack luôn Ok hiện tại trước chúng ta có một cái pack tên là pack 16x he he Oh shit. Uh. What the fuck nhìn Sky nhìn trông rất là thật. Ok vào trận à. trước. Uh. Kiếm này. Ê, đứng im, đứng im, đứng im. Đó anh kiếm tỷ lệ một uh, team chúng ta sẽ chấm điểm sau. Ok. Ok. Cái block của ông nó khác tôi đúng không? Yes. Đỏ sang kìa, đỏ sang kìa. Ờ, xin lỗi. Đó được quá, được lon đó là quả đấy mày muốn chơi ui giời giận ông ấy tu tu tu tu. tôi đạp đi đạp đi đấy ok nó leo lên trên tầng nó chuẩn nhảy xuống nó về nhà mình đằng sau đằng sau đằng sau ok xong ok bắt đầu đến cái phần chấm điểm thì kiếm này mình thấy giống kiếm của thằng mu giác của trăm linh quân ấy mu giác siêu việt kiểm sát nhìn trông đẹp nhất đây kiếm đá thì cái kiếm này uh, nó cái vãi ừ ông đi đâu ấy thì mình sẽ chấm cho nó là kiếm mình trông đặc biệt 9,5 còn cái block này á thì đầu tiên là cái block này nó nó dễ đạt hơn thích hợp cho mấy anh em nào mà thích clutch hay là god brick mình thì không god được thì cái block này à, mình có uống chơi được chơi được dạ. oh my god thì cái block này á ừ trông khá là smooth đấy okay. trông nó là 8 còn với cái icon á mình cũng wow. chả có nhận xét gì nhiều về cái à, icon dưới này cả bởi vì nó đẹp ấy đây sky sáng u uh, sky uh, sky kiểu hoàng hôn này u uh, ừ Ôi buổi tối nhìn vũ trụ ấy nhở Chắc mình sẽ để ờ, hoàng hôn chơi cho nó đẹp Ok không? Đi Ờ Ê kìa kìa kìa Ping ping ping sang ping sang Oh shit Đánh này thích speedrun mà Yeah. Dạ. Đi ra phá rừng luôn ông, ông đánh nó đi lại đấy nào nào nào hay quá không à, nào, nào, nào. làm gì ô ôi tôi vừa bị giật lại ok còn tí nữa ok để Ready, go này oh. team up này team up team up gì vậy what tôi kêu one two go là ông cái nhảy luôn chứ bên kia bên này bên này bên này ui chưa một kill tức tay chậm quá, tôi chậm hơn nó tí Let me. Ồ. Oh, Ok vô là vui, một em vào vô. Ok. Ê tụi nó có được cái gì? Cái gì mà vậy? Tụi nó sao lại như thế? Ok, tốt. Okay. Dạ. Dạ. Nó không có nó mắc cả đấy. Tôi trên đầu ờ, có ơ à, what ờ. Ôi. Ăn được cười kìa. Rồi nó khó lắm. Ừ. Quay quay. Ui vãi. Tôi chịu. Một mét rồi. Ôi. Ờ, ok giờ chúng ta chuyển sang một cái patch khác vì do hai bên hai bit số chơi khó quá nên là bọn mình uh, chuyển về server thân thương BFMC Ok vào trận lại dùng bách tiếp chúng ta được với bách thứ hai chúng ta có Sài Gòn xưa một cái bách do thằng em trong server mình nó làm Bạch bạch lâu quá Ok đây là bike của chúng ta Em hãy ổ oh, em hãy tự ờ, đánh giá trước Yep Buông hạt mưa rơi xuống Đang ừ, ờ. giật buồn hạt mưa rơi xuống cùng chàng lắng im Đang ờ. có người ở gần bên Mưa rông phải vẫn đứng ngay đây và chờ Mong rối trong quan tâm ngày đêm Kẻ si tình này tròn ở phía sau thầm nhớ Say mê ánh mắt từng cặp bờ Cháy lên con lực tình Ơ hết rồi à? <laughs> Chúng ta có một cái ờ, Đấy, nó trông khá là Bách này thì khá là Việt Nam Khá là Việt Nam Ngôi, ngôi sao kìa Ok, chúng ta sẽ vào luôn Binh binh binh Ok, ui thôi Quả sắt này, quả vàng này, ui ôi Cloud sao bọc như thế rồi What the Sao nó lại có tiếng Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn với cái pack này oh, what the fuck hôm nay mình được uh, review ba cái pack lại trong ngày hôm nay từ từ lấy hai tám máu thằng tám máu này hay quá tèo đấy Fire ball Fire ball, fire ball châm đi, fire ball từ nay Sniper diễu này sẽ được không? Không Em thành một người trắng, dễ hơn Vào cái chuyện đó đi Vậy thật Đu Đu Ui Ui ui nào nào Yeah Ồ Good game bro Sky buổi sáng Buổi tối đây chúng ta có Yep Mình nghĩ là dùng Sky buổi tối nó ok hơn Ông ơi vào trận đi Hai bet đi Chúng không bet đâu You did the fabric my man oh. Ôi không đánh được ạ à. ôi tôi tôi có emerald tôi tôi đi mua thuốc ui ui ui tí nó mất thuốc kiểu ok xuống xuống xuống cái gì này ok mày afk có thằng trốn trong này này tiên nó luôn ok thử sang nhà blue bởi vì blue có hai người đây ok blue bay back rồi mình <laughs> nhờ đấy nhở nhờ đấy nhở nó sang luôn đi sang luôn đi ông ơi ui mày khó quá oh shit ok thì uh, mình muốn nói là mình chơi với anh em được một khoảng một lúc rồi mới nhận ra là máy mình hết dung lượng nên là mình không quay được cái đoạn review pack cuối cùng nên là mình sẽ quay lại vào ngày hôm nay thì hiện tại đang là mùng 2 tết chả biết cái video này mình sẽ đăng vào ngày bao nhiêu nữa mà mình vẫn chúc anh em có một năm mới uh, rồi về pack cuối cùng mình sẽ um, mình sẽ review luôn để bảo trận cái đã. chúng ta có pack ở đây là pack tết của Danny thì anh bạn này cũng làm YouTube khoảng gần 500 sub rồi thì mình muốn anh em có thể uh, cho anh bạn lên 500 sub. Ok. u Uh. Mới đồ vào chúng ta <laughs> phát hiện ra một cái kiếm hình cái bao lì xì. Chúng ta bộ giáp Tết. Sẽ cảnh là có cái mặt cười. Oh hello my friend. Wait, wait, wait. Oh my god, phá được rừng. Để phá được rừng nhá. Mày. Rồi chúng ta có một cái um, à, dìu à, cái dìu này nhìn giống như kiểu cái phong phong bì ở ừ. còn cái cúp này thì nó là một cái à, chuỗi lông gà em bánh này thì anh em có thể dùng trong tết có vậy khá là được này. kiểu mấy anh này nào mà làm youtube ấy đẹp review rất là ngoan luôn ngô phai tôi thề ok my friend ơ oh, mất giường rồi ơ oh, what không nghĩ là tệ đấy Ui vãi đánh mắc đâu Ui má Sky đây Sky buổi sáng anh anh buổi anh em thấy rồi oh. À hay sổ đúng khó luôn Không biết chơi kiểu gì cho nó xuống đi Đấy như tính là thằng đấy nó tỉnh có lớp thật đấy Giáp gì đấy, xong không được What? What the fuck? u hay quá mình mất khá nhiều thời gian để quay video ấy để còn bị tốn cả dung lượng nữa mình cũng cả dành thời gian cả để uh, à, xóa bớt dung lượng nên là anh em phải biết thương mình anh phải biết thương mình chứ anh em phải like subscribe cho mình đi mình cố gắng mình làm thêm video này ok ok mị mị mị mị vừa nay là cái quả fireball nó cứ kiểu bị ờ, nó bị lỗi hình ảnh ấy ừ ờ, đúng rồi <gasps> có mỗi aqua rồi <gasps> oh my god oh my god banh này thì anh em thực sự nên chơi nha Thôi xuống đi, xuống xuống đi, xuống đi, xuống nhá. Ui, what the fuck? đi chết. Ui. Ui, what? Oh my god. Đùa nhau. Thật. Ok thì dù sao cũng cảm ơn anh em đã xem hết video này Ui rồi ôi, này trời game toàn thua ok dù sao thì đây cũng là một cái pack có vẻ khá là được ok cảm ơn anh em xem video này nhá chúc anh em năm mới vui vẻ